Xin chào các bạn Như vậy là 4 năm đã trôi qua kể từ ngày video đầu tiên của kênh youtube VTN8 Digital ra mắt toàn thể quý vị các bạn Đội ngũ media và truyền thông của VTN8 đã không ngừng nỗ lực và trao dồi thêm kiến thức để mang tới những video tốt nhất, chất lượng nhất để giúp các bạn có thêm những kiến thức bổ ích về các vấn đề công nghệ liên quan đến laptop và đặc biệt những video chúng tôi mang đến mang nội dung tư vấn chọn mua các sản phẩm laptop theo tầm tiền và nhu cầu sử dụng các video review đánh giá các sản phẩm mới nhất và đặc biệt là những video kiến thức chia sẻ về các thủ thuật giúp các bạn khắc phục những lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính. Trải qua một năm không ít khó khăn, tuy nhiên nhờ sự đóng góp, góp ý, động viên chân thành từ toàn thể quý các bạn đã giúp chúng tôi có thêm động lực và ngày một hoàn thiện hơn để gửi tới các bạn những video tốt nhất. Và để kỷ niệm một năm ngày thành lập kênh youtube, V88 xin gửi tới quý các bạn những món quà vô cùng ý nghĩa và giá trị để theo lời cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ VT8 trong suốt thời gian vừa qua. Phần quà thứ nhất, các bạn sẽ nhận được một combo vệ sinh, bảo dưỡng máy hoàn toàn miễn phí khi các bạn mang máy đến VT8. Và phần quà thứ hai là một sạc dự phòng trị giá 250k. Phần quà đặc biệt là một voucher giảm giá lên đến 5 triệu đồng khi các bạn mua laptop tại VT8. Yêu cầu để nhận được những phần quà ý nghĩa và giá trị của VT8, các bạn chỉ cần like, share và đăng ký theo dõi kênh Viettel 8 Digital. Các bạn đừng quên comment tên và số điện thoại ở phía dưới video để nhận được những phần quà ưu đãi đến từ Viettel 8. Một lần nữa, Viettel 8 xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ và luôn đồng hành cùng Viettel 8 trong suốt thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng sẽ trao được thật nhiều phần quà ý nghĩa và giá trị tới các bạn và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với Tám trong thời gian tiếp theo. Xin thân chào và hẹn lại các bạn.